Đêm nay một mình nhấp chén say tình Thời gian trôi thật nhanh đã qua thời xuân xanh Nhìn lại những gì vàng mà lòng ngập tràn bao số xa Cứ mãi đi tìm một nửa cho riêng mình Mà sao tôi tìm hoài không thấy cứ đam mê tình ai cứ yêu trong mù quáng để giờ đây tôi khóc cho riêng là tình yêu của tôi bây giờ nơi đâu có phải chăng duyên số chưa đến tìm nhói tim đầu khi nhìn lại những quá khứ mà tôi mang cho bao người con gái giật mình tình giấc hôm nay tôi biết mình đã sai một đất sâu ai cũng sẽ trở về thì đừng gieo cho nhau những